Thưa quý vị, đến với phần dự thi song ca tiếp theo, chúng ta sẽ cùng thưởng thức Tây Bắc gửi về anh, sáng tác Vũ Ngọc Đàm với phần hỗ trợ của ca sĩ Lê Anh Dũng. Hãy cùng chờ đợi phần thể hiện của thí sinh Lê Thị Minh Ngọc. yêu quê em tây bắc trắng hoa ban giá lạnh tràn vây dép ngọt ngào có ruộng bậc thang ngát hương mùa vàng tây bắc yêu thương điêu xòe hoa em mua điêu khen xuân gọi anh về tây bắc cùng em 荣耀。 tây bắc trắng hoa bàn giá lạnh tràn vây dép ngọt ngào tiếng hát ngân nga vang bóng núi, câu hò ai vút cao say lòng người nơi dốc núi cao có rừng thơm có ruộng bậc thang ngát hương mùa vàng tây bắc yêu thương điêu xòe hoa em mua điêu khen xuân gọi anh về tây bắc cũng bắp hoa ban nở xinh